Xin chào mọi người Ui vừa ra ngoài một tí mà lạnh quá Rồi hôm nay mới quay uh, một cái video mọi người Hôm nay là lạnh và kèm theo mưa Ngoài lạnh quá buốt hết cả tay, buốt hết cả tay cả tay Thì cái thời tiết này lưu ý với mọi người là Mọi người đừng để con chó nó bị nhiễm lạnh ở cái thời tiết này Đặc biệt Bắc uh, ờ, Nhất là những cái con chó nó còn non dưới 6 tháng Kể cả cho to cũng thế đừng để nó bị ướt người ờ, ướt người mà nó nhiễm lạnh này thì nó sẽ bị cảm sâu nó cảm lạnh sâu là nó nguy hiểm với con chó dưới 6 tháng thì nó rất là dễ phát sinh nguy hiểm tính mạng với nếu mà con chó chúng ta ở cái thời tiết nó lạnh như thế này mà chúng ta để cho nó nó bị dính nước cảm lạnh siro lên đây nào kép lên lên lên lên ok ở đây đây là con két ờ, mọi người nhìn mọi người có nhận ra nó là con của con nào không két này là con của siro đấy đó, ờ, bây giờ nó to như thế này nhìn nó to như thế này siro ở bên này một đứa bên này một đứa bên này mỗi đứa một bên thì nhị đây đi à, nó đang ở tuổi uh, trai 7 tháng qua cái tuổi uh, nguy hiểm rồi với uh, với với ờ, cái con uh, rốt này hay là nhìn chung các giống chó đều như thế con chó từ 7 tháng trở lên thì có thể nói là nó đã qua cái giai đoạn nguy hiểm uh, nó cơ thể nó bắt đầu nó có cái sức nó giữ rồi bên nó bị bệnh nọ bệnh kia ấy. nếu nó có bị ấy, thì nó cũng còn có thời gian để nó có thể nó hồi phục được cái sức sống nó có một cái khoản tích lũy rồi theo kiểu thế còn nếu mà con chó nó non nó nguy hiểm là vì nó chưa có cái tích lũy nó đang cái tuổi nó lớn vù vù nó có bao nhiêu là nó phát ra ngoài cơ thể hết cho nên là cái con chó dưới 6 tháng là nó ốm nó rất nguy hiểm nhất là trong những cái giai đoạn thời tiết như hiện tại bây giờ ở miền Bắc hôm nay là lạnh sâu và kèm mưa thế thì con siro sang bên này đi để chỉnh chỗ cho hai mẹ con nó siro sang bên này em đây ngồi bên này ok đấy tôi tôi ngồi đấy thôi xích vào đây siro xích vào đây siro xích vào đây ok còn két lên ghế đấy két bây giờ lên đây rồi ngồi yên ngồi yên ngồi yên đây này anh cho ăn này siro này xích đây rồi đưa ra sang đây rồi ngồi đấy ok két ngồi đấy ngồi xuống ngồi xuống thế hai mẹ con này ngồi cùng một bên rồi anh ngồi một bên rồi xuống đi không đứng ngồi két ngồi xuống rồi ok hoàn để được ăn không siro Đó. cho mọi người ờ, hôm nay ờ, quay một đoạn video để cho mọi người ngắm hai mẹ con siro villa thì ờ, không thèm ăn lùi lại vì trời nó lạnh ấy nhà chỉ có hai cái lồng hàng không thôi thế cho nên là chúng nó tranh nhau Ờ, chúng ta nhận chỗ nằm hai mẹ con uh, siro là nằm cùng một chỗ kép lùi lại lùi con siro kép ngồi xuống đi à ừ, đứng đây đứng thế cho mọi người ngắm cái uh, khung người của nó là tí đang uh, chạy nô đang thì uh, có một cái cục dịch ở kiểu chân siro silo xinh gái vừa xinh vừa ngoan được ừ. chắc ngồi xuống ngồi ngồi ngồi đứng thế được rồi thế này che hết mặt che hết mẹ siro ngồi xuống đi kép ngồi thế thì để còn nhìn thấy được mẹ siro một tí thì thấy mẹ siro ngồi gần là cái nhau ra để không sợ mất phần à gần với xa đều có phần hết đó mọi người nhìn két xinh gái không tầm này là cái mặt của nó uh, ở cái diện sở giang đó là uh, mặt ở cái giai đoạn vỡ nét sắp lấy lại nét rồi uh, khoảng tầm uh, 10 tháng thì ông ấy nó sẽ lấy lại nét mọi người mà xem lại những cái video của siro cái lúc uh, ờ, 5 tháng 6 tháng là mọi người sẽ thấy con két là nó rất là giống không ngồi xuống ngồi ngồi ngồi xuống thì ăn đứng nhịp ngồi đi ngồi đi ngồi xuống két chưa đợt này bận không có thời gian dạy cho và đợt này nó cũng nhiều à, phát sinh nhiều vấn đề sau cái việc uh, con Messi rồi uh, con Pila nó cũng phát sinh Pila thì phát sinh theo kiểu hơi khác một tí Pila nó phát sinh bệnh tuổi già bởi vì Pila Pila 11 tuổi Pila đang ngủ đấy để tí gọi Pila đây cho mọi người nắm Pila một tí đó cái thời tiết nó lạnh như này thì mọi người lưu ý uh, ở cái uh, uh, giữ cho con chó đừng để nó ướt người đừng để nó bị nhiễm lạnh mấy người có hỏi cho con thì ờ, tiền đây mình cũng nói luôn là cái đàn đấy ờ, cái đàn cho con của Marvin với lại Nancy ấy là có bốn con còn bốn con ba được một cái ấy, thì con cái mà có mấy bạn hỏi ấy, thì có thể bắt nhá vì là uh, cái người chủ đặt cái con cái ấy, là có những cái uh, thay đổi một chút uh, thành ra là đợt này sẽ không bắt được con cái nữa mà phải chờ bắt ở đằng sau thì con cái đó mọi người mà thích thì mọi người có thể bắt cái con cái của cái đàn ma viên Nancy được à, được cái giá như nhau thôi để gọi Pila ra đây Pila Pila Pila xinh đẹp ơi thôi hai mẹ con giải tán đi để ông gọi con Pila ra để yên đấy nhé nè để không để yên đấy để yên đi rồi có đồ ăn nhưng mà phải để yên đấy để gọi con pila ra con pila ra đây anh xem nào pila pila này. pila không muốn ra hả pila ra đấy pila cáo già lắm gọi pila ra pila không ra thì Qla biết là quay phim đây là Pila không ra Pila không ra thì thôi thì kết thúc video vì mấy cái này là là là như bây giờ Pila không ăn Pila mấy hôm nay Pila giữ gìn Pila không ăn mà Pila chỉ có mấy hôm nay là Pila à, hạt Pila ít à, Pila chỉ thích ăn thịt đang gọi là hơi yếu ở trong người tuổi già uh, cái cân nặng của Fila thì bây giờ nó phải sụt khoảng tầm 5 cân so với lại ờ, cái lúc béo tốt 5 6 cân nó giống như ờ, con Dakota cái con chó mà đến cái đoạn đến cái đoạn tuổi già của nó ấy, là tự nhiên nó sẽ cái cái cái sức ăn nó giảm đi cái sức ăn nó giảm đi nó đang ăn 10 phần nó chỉ giảm đi nó còn ăn khoảng tầm 3 phần và không có bất kỳ một nguyên nhân nào cả đấy mà tự nhiên nó sụt đi nó giảm ăn đi và người nó gầy dần gầy dần đi như pila này là vẫn chưa chưa phải gầy lắm nhưng mà so với lớp béo tốt thì là gầy nhưng mà nếu mà so với lại con ờ, Dakota lúc trước ở cái tuổi già của con Dakota thì thì uh, Villa bây giờ vẫn còn đang thì phải béo tốt gấp đôi thế rồi ăn thế rồi thế nhìn nó trống trơn thế to ăn thế không để hôm nào sẽ quay riêng một cái video cho Villa vậy để hôm nào gã dạ, pila ra thì hôm nay lạnh quá rồi để cho pila nằm ở trong chuồng vì gọi pila ra pila cũng không ra nữa là một cái lý do nữa là vì là nếu pila ra ấy, là pila mất chỗ nhà chỉ có hai cái lồng hàng không thôi mà có ba con tức là như hiện tại bây giờ là nó chia ra là mẹ con siro một nằm chung một uh, cái lồng hàng không và pila nằm một lồng nhưng mà nếu mà pila mà ra mà phát thì chắc chắn sẽ bị mẹ hoặc là con mẹ uh, chắc chắn sẽ bị siro hoặc là con két này một trong hai con nó sẽ nhảy vào nó sẽ nhặt cái lồng này vì một cái lồng to một một cái lồng nhỏ cái lồng nhỏ hơn vào một cái lồng to thì hiện tại bây giờ một mình pila nằm ở trong cái lồng to còn mẹ con của siro thì lại phải nằm lồng nhỏ vì nó nhận chỗ rồi nên là nếu mà pila mà ra một phát đây là mẹ con siro sẽ vào lồng to nằm uh, hoặc là sẽ chúng ta sẽ chia ra mỗi con chúng ta nằm một lòng là sẽ pila sẽ phải nằm trên ghế này tức là nó trời nó lạnh là nó sẽ nằm ở những cái vị trí để cho nó cách đất cho nó ấm thì như mấy hôm trước là pila đều phải nằm ở trên cái ghế mà mình đang ngồi này là vì là hai cái lồng là hai mẹ con siro mỗi con nó nằm ở một bên cho nên là bây giờ pila rút kinh nghiệm trời lạnh là pila vào trong lồng kia nằm luôn chỉ có cái lúc nào là lúc ra ăn thì cả ba con cùng ra thì khi la mới ra ăn và đi vệ sinh xong là lại vào lồng nằm chứ vì là không ra thì là giữ chỗ thôi lên này siro lên trên à, hai con lên trên dạ ok đứng yên đây nha, đứng yên đứng yên để em quay video này đứng yên này nào cười thật tươi nhìn vào nhìn máy quay nhìn máy quay à, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo đợt này lười quay video quá uh, sẽ cố gắng để mà quay video nhiều hơn để cho mọi người ờ, ngắm cúi rồi cho mọi người xem ờ, hai mẹ con siro này uh, nào hai mẹ con nhìn vào đây nào két ơi két đây siro con két nó biết quay xong cái nó chuồn luôn này chuồn vào uống nước lấy lý do à, siro ngồi yên đấy nhá ngồi yên đấy này để ngắm siro xinh đẹp quá ấy. Yeah. quá là xinh luôn xinh quá ui sổ siro quá xinh so với tiêu chuẩn đây Pila đây Pila nằm ở đây Pila không thèm ra luôn gọi Pila không ra vì Pila nằm Pila nhận chỗ Ok xin chào tất cả mọi người nha rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo